Một mẹo tăng tốc mạng wifi trên điện thoại di động của bạn lên đến 200% mà có thể là bạn chưa biết đâu đấy. Xem ngay này. Đầu tiên các bạn truy cập vào mục cài đặt, sau đó chọn phần wifi. Các bạn chọn vào mục thông tin ở wifi mà các bạn đang truy cập và sau đấy các bạn tiếp tục lướt xuống dưới cuối cùng, tìm định cấu hình DNS. Các bạn chuyển sang chế độ thủ công và sau đấy các bạn thêm một dòng máy chủ DNS giúp mình là 8.8.8.8.8.4.4 nhé. Xong xuôi các bạn chỉ cần lưu lại, thế là xong. Điều này có thể giúp cho wifi của bạn tăng tốc độ độ hơn rất nhiều mà bạn không tưởng đấy. Đừng quên thả tim và follow cho kênh Trùm Di Động nhé.